mình cam thằng uh, thằng Jin thằng Jin được nhá đây này đây này nó đang xuống nó đang xuống nè enemy spotted Nếu như bạn có nhu cầu mua PC, linh kiện máy tính chính hãng với hậu mãi tốt nhất, đừng ngại ngần đến ngay Given nhá Mình uh, mình phay qua Sing mấy nha, Singapore nhé. Singapore hay là Hàn Quốc Sin, Hàn Quốc, Nhật Bản, uh, Indo, Thái Lan là đều chơi được Mấy ông thích phay cái nào cũng được cả Anh em mà muốn tải thì anh em uh, zone cái group ở phía dưới uh, Xem xem xem ở trên đấy mấy ông nhé No no hmm. Ừ. Mất hết real à di được solo không lớp 1 đến lớp 5 ta còn chưa sợ vậy thì cái đó buổi lớp 7 rồi à thế làm sao mà à, à. được trời ơi cổng anh chỉnh setting ở đâu vậy nhìn mẹ hỏi câu mà tôi ném cái điện thoại đi luôn quá anh chỉnh tin ở đâu vậy? Anh chỉnh tin ở đâu vậy? Trời ơi Setting ha, tin là cái răng cưa mấy ông Không có đồ rừng đâu mấy ông ơi Mà như mình thấy, mình thấy đi rừng mà không cần đồ rừng nó đâu có mất máu nhiều đâu mấy ông Không mất máu nhiều mấy ông hit and run là nó nó đâu có tốn máu nhiều đâu kiểu như tại mấy ông đứng mấy ông đánh chay á mấy ông hiểu không mấy ông đánh chay á thành ra mấy ông mới mất máu nhiều chứ mấy ông hit run là nó đâu mất máu nhiều đâu mấy ông em mình cam thằng uh, thằng Jin thằng Jin đừng nhá đây này đây này nó đang xuống nó đang xuống này enemy spotted Không có chạm phèo là giết nó được Ê xin chào em ơi xin chào sonic em ơi nà nà nà ní nà ní nà ní nà ní nà ní nà ní nà ní dạ mình lên giày giáp lại là giày giáp thôi Retreat! Doubt! die. On my way. Shut down. Shut down. You are dominating. yeah. <laughs> Cha cha cha cha. Retreat. Retreat. tao chơi mày luôn Ally slain. Ace. Tao chạm nó được. Bottom turret is under attack. Ally slain. Turret lost. Never await victory. Group. Attack Baron. Take one. Marunong, marunong, marunong. On my way. Is the greatest enemy. On my way. On my way. On my baron, way. Baron, baron, baron, baron. Убил меня. Убил, по-моему, Your team has slain Baron Nashor. On my way. Engage. And and and and long and long. gặp uh, cứ gặp mấy team gọng đây để mình hướng dẫn cho anh em cho anh em dễ hiểu nhá từ từ từ từ từ từ từ khoan khoan khoan khoan bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh đây nhá anh nếu mà anh em nào thắc mắc về mấy cái set team á thì đây để mình hướng dẫn cho anh em cho khỏe mấy ông mấy ông cứ chắc chắc mà muốn rồi cái thứ nhất á, là cái chỉnh cái spell mấy ông nhá Chỉnh cái spell bên góc uh, cái thiếu đốt mấy ông thấy không Đáng ra thì nó sẽ nằm cạnh cái flash nhưng mà tôi chỉnh lên trên này để cho dễ bấm thì mong vào setting đúng không vào setting mong vào cái thứ hai không phải thứ hai cái đấy là cái đéo nhỉ từ từ từ khoa khoa khoa bình từ nào ta cái nào tôi quên rồi em mình Two hours later. Không phải không phải ngoài nhé, chỉnh ở ngoài mấy ông nhé, quay quay quên không phải không phải không phải. Chỉnh ở ngoài á, chỉnh ở cái ờ, cái màn chờ game á có tự động đánh nha nha bạn ơi đây mong vào setting nè, mong vào cái đăng cưa setting thấy không đấy vào cái đấy thì mong vào cái đầu tiên để tôi tắt cái cam tôi người đéo gì thế mấy thấy cái chữ con tro thứ hai mấy nhá cái thứ hai cái thứ hai mấy vào cái con tro xong á mấy vào con tro xong là mấy thấy cái chữ custom mize button layout layout không đấy cái trên này nè đấy rồi mấy ông chỉnh thôi vào đấy vào đấy cái là mấy ông gì mấy ông, ông thích mấy ông thích ở đâu cũng được hết á đúng không mấy ông thích để ở đâu cũng được hết á đúng không mấy ông kéo đi mấy ông kéo đi mấy ông thích ở trên này thì mấy ông để trên này bây giờ mấy ông thích để đây thì để ở đây bình thường nhá rồi đấy mấy ông thích ở đâu tùy đúng không tôi như tôi tôi thấy ở đây là được tôi thấy ở đây nó dễ bấm rồi tôi cho cái số 4 này vô lại rồi thế thôi rồi xong mình xây lại mình mình xây ve lại đấy thế thôi thế thôi em nha đơn giản rồi còn không có cái gì setting tự động đánh đâu nha không có à chỉnh fps 60 rồi fps 60 à, mấy ông lại vào cài đặt mấy ông vào cài đặt xong mấy ông kéo xuống để tôi xem nha từ từ tôi chưa hình dung được nó nằm ở đâu vì mà setting ở trong game nó khác setting ở ngoài à rồi mấy vào cái cài đặt tiếp theo đúng không mấy ông à. mấy chuyển xuống graphic là cái thứ hai xong mấy kéo xuống mấy nhìn ở phía bên phải đây thấy không thấy tôi đang bật 60 fps on không đây này cái dòng thứ ba mấy ông thấy cái chữ 60 fps mà tôi bật on không đấy đấy là được tức là đức gì à rồi thế nhá thế nhá mọi người ơi xong